Xin kính chào quý anh chị trong ngành nhôm kính. Chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với kênh máy cắt nhôm hai đầu Phú Thành. Đây à, là kênh thông tin chính thức của công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Phú Thành Á Châu. Tất cả vấn đề về thông số máy, giá máy đều được báo giá trực tiếp trong video này quý anh chị nhé. À, nhằm gửi đến cho quý anh chị những cái thông tin chính xác nhất, à, cái báo giá chính xác nhất đến cho quý anh chị. À, anh chị vui lòng bấm vào nút đăng ký kênh và nút chuông ở phía bên dưới màn hình đấy để chúng ta luôn luôn cập nhật những cái video mới nhất của máy cắt nhôm hai đầu Phú Thành. À, và hôm nay đây, Phú Thành Á Châu xin gửi đến quý anh chị một video có chủ đề là với số vốn đầu tư đâu đấy tầm 60 triệu thì chúng ta có khả năng đầu tư được một chiếc máy cắt nhôm hai đầu như thế nào. À, kính thưa quý anh chị, thì hiện nay trên thị trường à, có rất nhiều các dòng sản phẩm máy cắt nhôm hai đầu của rất nhiều đơn vị cung cấp khác nhau và có cái tên gọi khác nhau, giá thành cũng khác nhau. Điều đấy làm cho quý anh chị rất là băn khoăn, lo lắng, thậm chí một số anh chị có thể hoang mang khi mà mình tham khảo quá nhiều bởi vì giá thành máy tương đối loạn. Và hôm nay à, Phú Thành Á Châu xin gửi đến quý anh chị một dòng sản phẩm máy cắt nhôm hai đầu S88. Dòng sản phẩm này đã được tất cả quý khách hàng đầu tư và sử dụng rất là nhiều. Đặc biệt với dòng máy cắt nhôm hai đầu S88 này trong phân khúc tầm giá Phú Thành Á Châu xin cam kết đến quý anh chị khách hàng. Đây là cái dòng sản phẩm yêu Việt nhất trong tất cả các cái chiếc máy cắt nhôm trên thị trường hiện nay đang cung cấp trong tầm giá. Điều gì đã làm cho chiếc máy cắt nhôm có nhiều ưu việt như vậy mà lại có cái mức giá ưu đãi như vậy à, quý anh chị thân mến anh chị à, quan tâm một chút ạ đây là kênh thông tin chính thức của công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu phú thành á châu tất cả báo giá này sẽ được truyền tải trực tiếp đến quý anh chị à, không thông qua bất kỳ một cái cung đoạn ở giữa nào chính vì thế à, giá máy luôn luôn là dễ nhất cho quý anh chị và không để quý anh chị chờ lâu thì ngay sau đây phú thành hà châu xin giới thiệu đến quý anh chị dòng sản phẩm máy cắt nhôm hai đầu S88 à, chiếc máy cắt nhôm hai đầu S88 này có công suất động cơ mỗi một đầu máy là 2,2 kW tương ứng và hai đầu máy là 4,4 kW động cơ công suất thực anh chị nhé và điều đặc biệt nhất so với các cái dòng máy cắt nhôm hai đầu ở trên thị trường đó là à, đầu tiên là cái phần thân máy à, chiếc máy cắt nhôm hai đầu S88 này sẽ sử dụng hệ thống thân khung hộp bệ bệ kép À, so với các dòng máy cắt nhôm hai đầu phổ thông ở trên thị trường anh chị lưu ý một chút ạ là các cái dòng máy cắt nhôm hai đầu phổ thông ở trên thị trường à, có cái mức giá thành đâu đấy hơn 60 triệu thậm chí 70 triệu thì nó chỉ sử dụng cái thân hộp của nó là thân tôn chấn thôi anh anh anh chị nhé thì đối với dòng sản phẩm này đã được Phú Thành Á Châu sử dụng đó là thân khung hộp bẹ kép rất là to với kích thước tất cả các cái hộp là 10 x 10 à, với kích thước hộp là 10 x 10 và trên những cái hộp này sẽ được hàn táp một cái lập là để tăng cái tính chịu lực của máy và điều đặc biệt tiếp theo là so với các dòng máy phổ thông ở trên thị trường thì chiếc máy cắt nhôm hai đầu S88 này sử dụng cái hệ thống thanh đỡ DC là thanh đỡ loại dài dài tầm 1m4 anh chị nhé rất là dài luôn à, giúp cho quý anh chị khi cắt những cái cây nhôm dài thì khi anh chị cắt xong thì cây nhôm sẽ không bị bật ngược về phía sau à, tiếp theo là chiếc máy cắt nhôm hai đầu S88 này sẽ sử dụng cái công nghệ đó là hàm hơi ở đầu máy số 2 là khi anh chị à, muốn định vị máy ở vị trí cắt thì chúng ta không cần phải chốt bằng tay này mà chúng ta có thể khóa bằng cái khóa hơi ở trên thanh đỡ nhôm ừ, anh chị nhé và điều đặc biệt thứ ba à cái sự cải tiến vô cùng quan trọng ở trên chiếc máy cắt nhôm hai đầu S88 này Phú Thành Á Châu xin cam kết với tất cả quý anh chị khách hàng tất cả các dòng máy cắt nhôm hai đầu motor chạy có dây cola ở trên thị trường đều hiện nay chưa có đó là cải tiến ở cái máy cắt đầu hai đã được thiết kế là máng vát giúp cho quý anh chị khi cắt những cái đoạn nhôm ngắn thì cái đề C nó phải trôi tuột xuống dưới đây để tránh các cái hiện tượng à, khi mà lưỡi thu về nó sẽ bị văng bị vấp bị hút đề C gây hỏng me lưỡi anh chị nhé rất là an toàn luôn ở một số các dòng máy phổ thông ở trên thị trường thì nó chỉ sử dụng đầu máy một ở bên đây ạ nó là máng vát đầu máy một ở bên đây nó là máng vát còn đầu máy 2 ở đây nó là máng bằng còn chiếc máy cắt nhôm hai đầu S88 này đã sử dụng là máng vát ở cả hai đầu máy anh chị nhé đấy là một chi tiết vô cùng quan trọng à, và điều đặc biệt thứ tư đây là cái điểm khác biệt rất là lớn để cho khi quý anh chị cần tham khảo các dòng máy ở trên thị trường thì các anh chị nên chú ý quan sát một chút đó là ở chiếc máy cắt nhôm hai đầu S88 này tất cả các cái bệ đỡ của máy đầu một đã được sử dụng là trụ đỡ bằng gang anh chị nhé giúp cho cái độ cứng vững của đầu máy số 1 rất là chắc chắn luôn so với một số các, các, dòng máy rẻ ở trên thị trường thì người ta trong quá trình gia công để nhằm hạ giá thành sản phẩm thì người ta đã sử dụng nó là cái cây thép hộp người ta cắt ra để người ta hàn vào đây hàn táp vào đây thôi Ờ, gần như độ chính xác là không có anh chị nhé à, đây là một cái chi tiết rất là quan trọng ở đầu máy số 1 anh chị nhé nó trực tiếp ảnh hưởng đến giá thành và ảnh hưởng đến chất lượng của cái chiếc máy cắt nhôm hai đầu à, chắc hẳn anh chị đang chờ đợi cái điều đặc biệt thứ năm phải không ạ à, điều đặc biệt thứ năm ở trên chiếc máy cắt nhôm hai đầu S88 này Phú Thành Á Châu xin gửi đến quý anh chị giá chính thức của chiếc máy cắt nhôm hai đầu S88 này là 62 triệu quý anh chị nhé 62 triệu à, cho một chiếc máy cắt nhôm hai đầu động cơ 2,2 kW chạy qua dây cu loa sử dụng thân khung hộp bệ thép trên khung hộp bệ thép có sử dụng hàn táp một cái miếng lập là hai phân trụ đỡ bốn trụ đỡ là bằng gang cỡ lớn mặt đầu máy số 2 là mặt vát mặt đầu máy số 2 này này là mặt vát à, giá đỡ nhôm là giá đỡ nhôm 2 tầng loại dài 1m3 quý anh chị nhé và điều gì đã làm cho chiếc máy cắt nhôm hai đầu S88 này có mức giá thành à, hợp lý đến cái mức như vậy ừ, quý anh chị thân mến à, hiện nay Phú Thành Á Châu sẽ đã sử dụng cái công nghệ 4.0 thông qua những cái video như này để làm gì ạ để truyền tải những cái báo giá trực tiếp đến quý anh chị mà không cần phải thông qua quá nhiều cái khâu à, trung gian nằm ở giữa chính vì thế cái giá thành của nó sẽ được Phú Thành Á Châu loại bỏ để làm gì để gửi cho quý anh chị à, một cái giá thành vô cùng hợp lý khi mà anh chị đầu tư các cái dòng máy cắt nhôm hai đầu ở trên thị trường và với cái số vốn 62 triệu quý anh chị đầu tư một cái chiếc máy cắt nhôm hai đầu S88 này Phú Thành Á Châu xin cam kết với quý anh chị với cái số đầu tư như vậy thì cái chiếc máy cắt nhôm hai đầu ST88 này là chiếc máy đáng để cho quý anh chị đầu tư nhất trên thị trường vào thời điểm hiện tại nếu so sánh cái giá thành và cái chất lượng nhận lại Phú Thành Á Châu xin cam kết cho quý anh chị tất cả các chiếc máy cắt nhôm hai đầu ở trên thị trường có mức giá thành à, từ 58 triệu cho đến 70 triệu thậm chí một số anh chị mua đắt là 75 76 triệu Phú Thành Á Châu xin cam kết chất lượng của chiếc máy cắt nhôm hai đầu S88 này chỉ có hơn chứ không thể kém hơn quý anh chị nhé tất cả các cái vấn đề ở à, linh kiện máy bảo hành đổi mới cho quý anh chị trong thời gian là 2 năm quý anh chị nhé. Cho nên quý anh chị cứ yên tâm sử dụng máy Phú Thành Hải Châu, Phu Sơn Sang Hai. Xin kính chào quý anh chị. Hẹn gặp quý anh chị ở những cái video tiếp theo. Và video hôm sau sẽ là video về chiếc máy cắt nhôm hai đầu 09 lưỡi 500 có mức giá thành chính thức đến quý anh chị đâu đấy hơn 70 triệu. Quý anh chị có thể bấm vào nút đăng ký kênh để chúng ta chờ đợi cái video về máy cắt nhôm hai đầu 09 lưỡi 500 tiếp theo quý anh chị nha. Chúc quý anh chị một ngày làm việc hiệu quả.